đâu xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang đến với channel của mình, mình là Tanh đây, à nhầm, mình là Su đây Quen uh, ờ, Beware Đây, mình chơi tựa game Scavenger nhá ừ. Đang uh, tutorial Súng rất phép như nhỉ Nó chỉ, nó chỉ ngắm hết Không có scope gì à pin và tự nhặt đồ luôn à MG Cắm ấp C là trượt Đéo có ngồi luôn Over time, your physical exertions may lead to exhaustion. Search for food to keep your stamina up. À, ờ, lút phải giữ E. Set là ping. E tích. Ok. Mm. Mình cứ quen ăn nút C nút ngồi thôi Không ngồi đéo đâu Toàn xoẹt này OF Ờ oh, ok OF để dùng, sử dụng Ở nhà tôi quá tự bật đèn luôn này I need more data. I need you to find it. I have marked a location on your map. Investigate this site. Lút luôn. Được thế nhở? Dùng được hai súng to này. khẩu với một khẩu Không ngồi được à Set là ping đều, đều, đều phải là nằm mới Chết mẹ Ok hướng dẫn xong chưa nó Cứ làm theo hướng dẫn trước đấy Cung luôn hai hai vào chỗ hai luôn hai tư tên You can find more of these strategic resource caches marked on your map. If you low on scrap, food or ammunition, seek them out chưa tiết có thành dấu vết này có nội ờ có dấu vết này để lần theo được này làm được hết đấy à, cái này tự nhặt à hợp lý <laughs> ờ à, không nhặt được nữa rồi y tab không phải bật đồ lên à y bật đồ lên à Ô, không nhặt được nữa rồi ui ôi ôi dập mông đau thế nhở nhảy lên uh, ờ, xoẹt ôi cười đấy à đây đây, đây trò trò chơi vượt rào chạy vượt rào I'm bắt đầu a storm funnel, Valora. You need to get inside before your soft organic body freezes to death. luôn. I found shelter and marked it on your map. You should head there now. This really is quite useful. Thôi ôi, trượt tít vẽ nồi. Ui rồi một một cung chết luôn. Ách. Ách, ách. Ách ách ách, ngoài bo, ngoài bo, ngoài bo, ngoài bo À mình mình mình phải chạy theo cái cái cái bo. Bo di chuyển. Ách. Ách. Con mẹ nó. Zombie ở đâu nó nhiều thế nhỉ? Ô lạnh lạnh lạnh lạnh lạnh lạnh À mình phải đốt lửa Phải đốt lửa chạy lên ôi rồi ôi nó hợp lý quá đi Ôi lửa chạy mà tăng kinh nghiệm à Level up luôn này I can use the scrap you've just à, collected à, to upgrade your weapon scrap Enabling Cuba crafting module You're Ok Cuba crafting initiated Crafting takes à, time đi, đi đi nhặt đồ ở trong mấy cái thùng này xong rồi về ấn C lên để grab lại thành đồ 4 giây nữa xong khẩu sóc lọ này cơ chế game hai phết nhỉ mình nghe nói là nó có mấy chế độ có cả chế độ battle royale nữa, chế độ chạy bo nữa có chế độ là đi kiểu như farm rồi nghe nói là 9 người à, 9 người chơi cùng một lúc được của nó đấy Đó, có 9 viên này cái này không nhặt được rồi bây giờ đi đâu tiếp theo à, lên chỗ biểu tượng này tiếp ui có cái đéo gì lao từ trên trời không ấy mưa sao băng à Uầy, wow, đỉnh nhờ Tên lửa mẹ bắn đấy Thế bây giờ mình phải, phải, phải đi đến cái chỗ đây à? Để chết à? Được hết nhở Đẹp đấy Ui game hề đồ họa Đẹp phết đấy Mình đang để setting như nào đây Medium tất cả đều là medium uh, theo cái recommend của của game solution theo ấy luôn à solution scale window full screen luôn these crystalline fragments grow from the scourge infection they're a great source of data on the plague nguyên liệu để anh you must defend your keeper while it works your shield ability will be most useful here hostile organics approaching your location. Now would be a good time to use your shield. Đã thôi. Ui, thằng nào ném lửa ấy Chết con mẹ Toàn nhầm nút đấy ok uhm, em ăn này để hồi máu à ơ oh, máu đéo hồi Very good. This area's produced enough data. Time oh, to bring tiếp. it home. The evac site is now marked on your map. tìm objective vuông cầu rồi ôi Ui. cái nôi gì nổ đấy The shuttle has landed. Oh, Head there now. tới đây. Ù, uh, một đoạn đàn luôn ạ. Ui, nó quay lại rồi. kìa hết cả đấm nhau không ừ, trời ơi một đấm hết the quái đúng Một đấm vỡ mồm luôn. Kìa, vào đường nào vậy? Đấy như hai cái loa vậy. túm được này à, nó vừa hiện sao cái open này e e e, e. để mà túm ở đây để mở trời ơi rồi đấm tường luôn bỏ nhanh lên nào cái này là đích để để hoa tạ Five, four, three, two, one. À, đây là quả tàu bay của mình. Và ờ, cất cánh luôn. Uầy. Quả tàu bay hình tam giác luôn, à, hình chóp luôn. Nó hình tròn kiểu đĩa bay, nó, nó chơi kiểu hình chóp ạ. Hình chóp này tốc độ chắc cũng không ăn thua đâu vậy hình tròn nó mới ăn thua được hai à? Kim ok và vừa rồi là phần ờ, tutorial của tựa game cái gì à scavenger à, anh em thấy ờ, tựa game này như nào đồ họa có đẹp không hay là lối chơi như nào có hay không thì nhớ để lại cho mình một ừ, like một uh, subscribe kênh để mình ra tiếp video thử chơi tựa game này nhé Ok Còn bây giờ xin chào các bạn Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo Bye bye